Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh Tụi Linh đang ở trên đất Đức Mọi người thấy là cái clip trước thì tụi Linh ở bên Thụy Sĩ Vào cũng là trong cái ngày đó luôn Thì mọi người thấy là à, Linh post từ à, Đức qua Thụy Sĩ Rồi quay trở lại hôm nay là quay trở lại Đức Thì nó thật ra thì cũng là trên cái đường đi của tụi Linh trong một ngày thôi và vì sao tụi Linh trở lại cái thành phố này thành phố Constance nó nằm ở miền nam nước Đức vì anh xã linh nói là nó cũng nằm trên một cái dòng sông uh, ờ, Bodensee cái chữ C của trong nước Đức á, là trong tiếng Đức là cái hồ chứ không phải là cái biển nha cả nhà thì ở đây có cái hồ lớn thì anh xã linh muốn chở tôi linh lại đây để coi thì cũng trên cái đường từ Thụy Sĩ qua Đức và tụi linh ghé lại tụi linh ờ, ăn trưa à sorry ăn chiều ăn chiều rồi coi cái phong cảnh ở cái khu vực này thôi chứ cũng ờ, không phải là à, gọi là phải bắt buộc phải đi qua cái vùng đất Đức này để đi qua Ý mà chỉ là anh xã Linh muốn là chở tôi Linh để đó coi coi uh, giống như trên cái đường mình đi mình mình mình xem thêm cái cảnh uh, lạ và cảnh đẹp khác và tụi Linh tới đây tụi Linh ăn trưa uh, xem cảnh uh, ăn chiều chứ lại nó ăn trưa xem cảnh và lại uh, bắt đầu sẽ uh, đi ngược lại Thụy Sĩ rồi qua Ý thì ở cái đất Thụy Sĩ á, uh, linh không có dám mở cái mobile data không biết bên bên việt nam của mình chắc kia là 4g có nghĩa là không có đăng ký mọi người um, vì khi mà linh mở cái uh, mobile data lên đó thì nếu mà linh nhận tin nhắn hoặc trả lời hoặc là mở lên đó là linh phải trả 15 euro mắc quá cho nên uh, ở thụy sĩ thì linh không dám mở cái uh, cái đó ra để xài và khi mà qua cái nước khác không phải ở hà lan á thì cái mobile data linh cũng không linh cũng phải uh, sử dụng trong giới hạn chứ không phải sử dụng uh, hết cỡ giống như ở hà lan và nếu mà linh giống như bây giờ thì tụi linh đi bây giờ là tháng 7 cuối tháng 7 thì nếu mà linh xài hết cái gói của tháng 7 ở đây á Linh phải chờ Linh phải chờ cho đến tháng 8 Linh mới sử dụng được nữa cho nên Linh ờ, đi ra ngoài Linh không có dám uh, sử dụng mobile data nhiều cho nên sẽ tương tác với mọi người ít một chút ờ, cả nhà thông cảm với Linh nha tại vì đi chơi cả ngày tối mới về là xài wifi của cái chỗ mình ở cho nên nó cũng hơi khó tương tác nhanh với mọi người cả nhà thông cảm cho Linh và chờ Linh về Linh Linh ghé chỗ này và ghé chỗ cái tiệm tàu để ăn mấy hôm nay toàn ăn đồ tàu đồ hàng đồ việt nam chỉ có ăn sáng đồ của đức thôi và một bữa ăn chiều rất là bình thường của đức Thanks. Thank you. Cái tô này làm sao mà ăn hết được ta? đến cái thành phố này là để nghỉ chân và ăn chiều thôi chứ không phải là mục đích để mà mình ở đây hoặc là đi tham quan cái gì hết thì sau khi mà ăn xong cái ờ, ở tiệm tàu ấy, thì thấy không có ngon lắm tụi nhóc nó thì muốn uống ờ, trà ờ, trà sữa và thấy ở đây có một cái tiệm thì ra là tiệm của người Việt và đây là cái tên thì tụi mình vào để mình mua thêm uh, ủng hộ người Việt của mình đây là những cái uh, ngon mà không có đầy đặt ấy cho đầy đi nếu như không vội không sao đâu ăn được rồi được rồi em cho đầy đi để anh anh quay đây mà anh quay em dạ. tại vì đây là buổi tối buổi chiều tối rồi cho nên cái quầy cũng chưa có đầy ờ, ờ, đã, đã vơi bớt rồi không phải không đầy anh bán cho em cái ờ, trà trà ma, matcha matcha dạ yeah, dạ. matcha dạ một ly dạ. chị uống với taki à, anh làm cái nào mà ngon cho em á dạ. em cũng muốn thử anh này rất là dễ thương nếu mọi người có dịp đi ghé đến thành phố này á, thì ờ, ghé ủng hộ anh nhé cảm ơn mọi người nhé <laughs> mà chơi hoặc là ngay tại thành phố của mình thì tụi nó mọi người biết rồi cái phong trào trà sữa này đang rất là phổ biến thì con mình đã thử rất là nhiều ở rất là nhiều nơi ờ, và tụi nó nói cái đây ngon và mình thử thì mình thấy cũng ngon nữa cho cái việc Đấy, xe xoay này Dạ, em gửi tiền đây bị bật nắp ok ok rồi chị ơi rồi dạ, rồi cảm ơn anh nhé cảm ơn đó, bye bye bye bye bye bye chị <laughs> không không rồi cảm ơn hãy cấp lại bây giờ trời ơi rất là mát nó không có lạnh một tí gì luôn á cho nên linh đi đi thích lắm không có sợ lạnh tại vì nếu mà bình thường lên nói trong mấy cái um, clip trước á mọi người biết là khi mà mình đi ở châu Âu á là mình phải đem áo khoác theo và bây giờ thấy trời mát quá không có đem theo áo khoác gì cả à, Linh có nói là cái budget của tôi Linh đi chơi là khoảng hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi ba trăm một ngày và tính luôn tiền ngủ với nhau cả nhà tiền khách sạn á tại vì uh, có thể lâu lâu tôi linh cũng đi ngủ vào cái sạn bốn sao linh ngủ bốn sao thôi chứ cơ chưa có đi năm sao lần nào hết thật sự luôn và cái những cái nhà mà giống như homestay mình mình thuê á thì nó không có mắc nó khoảng ờ, tám chục cho đến một trăm rưỡi cho cả gia đình thì linh nghĩ là cái cái cái đó là phù hợp rồi còn chuyện ăn uống á thì tùy thôi tại vì có lúc ờ, tụi linh thích ăn ngon thì hôm đó xài nhiều tiền một tí còn ờ, bình thường thì ăn cũng bình thường thôi và linh mọi người thấy linh không có ăn tối ít ăn tối lắm cho nên linh đó nha linh cái chuyến này đi này linh không có ăn tối cho nên cũng đổ một phần ăn rồi <laughs> nói vậy thôi chứ ờ, hành trình mới có bắt đầu thì linh không biết là linh có giữ được là hứa là không ăn tối không đi có con vịt ở đây nó đậu hiếu luôn quá anh trời ơi coi kìa ý có cái con ốc gì dưới đúng không con ốc có cái miếng gì á ôi con ốc lớn á ừ. con ốc á và xung quanh đây coi nha mọi người nhìn thấy cảnh rất là đẹp mình đi ra đây luôn nha cái biểu tượng này nó xoay hay sao á à, nó xoay đó cả nhà nãy giờ linh cứ tưởng là cái mắt mình bị hoa mình bị cái cảm giác hoa mắt đó chứ thực ra cái tưởng này đó không say đó giống nữ thần công lý nhưng mà không phải This is the golden snake. Cái tên này là tên Linh cảm ơn các nhà đã theo dõi clip của Linh nha Bây giờ tụi Linh đi à, qua áo Qua áo đang nghỉ tối nay Thì à, tới đó Linh sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé Cái điện thoại này Linh à, Linh sử dụng cái điện thoại này không phải là điện thoại Linh thường sử dụng tại vì cái điện thoại đó quay nhiều hết phim rồi hết pin rồi Linh quay cái điện thoại này thì cái chất lượng nó hơi kém một chút với lại cái độ rung của nó nhiều hơn mọi người thông cảm cho Linh nhé hẹn gặp lại mọi người trong clip sau mọi người hãy à, like share subscribe và uh, chia sẻ cảm nghĩ của mọi người về linh nha cảm ơn rất là nhiều hẹn gặp lại uh, lần sau